được dám mai ba năm dòng đầy giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong bóng đóng đời